bí ẩn toán mệnh, tiết lộ thiên cơ mà thầy bói không muốn bạn biết. Bói toán hẳn đã không còn xa lạ với mọi người chúng ta. Trên thực tế, bói toán dân gian hiện đại cũng phát triển thành nhiều loại hình, mục đích thu hút nhiều khách hàng đến xem bói. Đa số người tìm tới xem bói đều là những người gặp phải những vướng mắc trong cuộc sống hay cảm thấy hoang mang, mong tìm được chỉ dẫn. Vì vậy, Vấn đề được mọi người quan tâm nhất là liệu xem bói có chính xác hay không, hay xem bói có phải là dùng tâm lý lừa người không. Một số người cho rằng, ngay cả khi bói được chính xác và chúng ta biết được tương lai, thì chúng ta liệu có khả năng thay đổi chúng hay không? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống vén màn bí ẩn về toán mệnh trong video ngày hôm nay. Xem bói là một cách gọi thông tục, nó vốn được gọi là dịch học, hay còn gọi là mệnh lý, thuật số. Cốt lõi của nó là lý luận là âm dương, ngũ hành, thiên can, địa chi, phục hy bát quái. Từ xưa đến nay có quá nhiều cách để suy ra số mệnh, như bát tự giờ sinh toán mệnh, tử vi đầu số, tướng tay, tướng mặt, bát quái lục hào, kỳ môn độn giáp, địa lý phong thủy, phương pháp bói cỏ thi đều thuộc về mệnh lý học. Một số phương pháp nằm ngoài phạm vi mệnh lý học cũng có thể bói ra được quá khứ và tương lai của con người, chẳng hạn như túc mệnh thông được coi là công năng đặc dị. Đây đều là những thứ mà chúng ta thường nghe nói đến và tất nhiên cũng có một số chưa từng nghe qua. Kỳ nhân được ghi chép trong sử sách trong sử sách Hàng Châu Phủ Trí thời nhà Thanh có ghi chép một câu chuyện như sau. Vào thời Nam Tống có một đạo sư mang biệt danh là Cảnh Thính Thanh. Chỉ cần nghe giọng nói và ngửi hơi thở của một người thì có thể biết được hung cát quý tiện của người đó. Lúc bấy giờ, Hoàng thượng nghe nói về pháp thuật cao siêu của Cảnh Thính Thanh, bèn sai các cung nhân mang đến hàng trăm chiếc quạt, rồi để lẫn trong đó những chiếc quạt của Hoàng đế và Hoàng hậu. Cảnh Thính Thanh cần phải tìm ra những chiếc quạt của Hoàng hậu và Hoàng thượng bằng cách ngửi mùi ông cầm một chiếc quạt lên và ngửi nó, sau đó nói rằng chiếc quạt đó là của hoàng hậu. Bởi vì nó là vật đã được hoàng đế trọng dụng, nhưng có mang âm khí. Khi ngửi mùi chiếc quạt của hoàng đế, ông liền vội vàng quỳ xuống ngô vạn tuế. Trên 10 vương miện của các phi tần, ông cũng chỉ ra một vương miện bằng hạt châu có tử khí. Sau đó tìm hiểu ra đó là vương miện của Trương Quý Phi vừa qua đời. Sau này, cảnh thính thanh chuyển đến hậu triều môn, ở đó ông thường uống rượu với một vị quan nhỏ tên là Hạ chấn Ông nghe trong giọng nói người này đầy khí chất, dũng cảm tuấn kiện, biết rằng sau này nhất định là bậc đại quý, nên đã đem con gái gả cho con trai của Hạ chấn và con trai của mình gả cho con gái của Hạ chấn Sau này Hạ chấn thực sự được ban thưởng và thăng quan tiến chức vì có công giết giặc. Khả năng này của cảnh thính thanh được gọi là nghe thanh phiếu vật nghe âm thanh người vật. Trong thời cổ đại nó thường được những thầy bói và người mù sử dụng. Ngày nay, kỹ năng này đã bị thất truyền. Qua câu chuyện này có thể thấy, dù là giọng nói của một người hay một vật dụng mà một người từng sử dụng, chúng đều mang theo những kiến tức của sinh mệnh người đó. Một số thầy bói có khả năng đặc biệt có thể giải mã các kiến tức này – nhưng điều đó không có nghĩa là các thầy bói thời cổ đại đều rất có khả năng. Những kẻ dựa vào lừa bịp để kiếm sống trong giới bói toán xưa nay đều có. Vén màn bí mật của thầy bói Vào thời nhà Thanh có một người tên là Tống Vĩ Nhạc đã viết về trải nghiệm của bản thân về xem bói đoán mệnh trong cuốn diệt phục như thị của mình. Tống Vĩ Nhạc sống ở thành phố Tân Thị, nay là đền quan đế ở tỉnh Hồ Nam ông sống cùng một người họ Trần. Người này dựa vào bói toán xem mệnh mà kiếm sống. Một ngày nọ, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đã bất chấp mưa gió đến gặp ông Trần để nhờ bói bệnh. Sau khi bày ra các dụng cụ bói, ông Trần hỏi người đàn ông có phải anh ta đến từ phía nam không? Câu hỏi này đã được ông Trần nói chúng. Sau đó ông hỏi người đàn ông rằng có phải con trai ông ta bị bệnh không? bị mắc bệnh mấy ngày rồi mà thuốc không có tác dụng có phải không? Người đàn ông vội vàng trả lời đúng vậy. Ông Trần không nói gì nhiều, chỉ nói với người đàn ông rằng ba ngày sau con trai anh ta sẽ bình phục. Người đàn ông thấy những gì ông Trần nói rất chính xác nên yên tâm trả tiền rồi rời đi. Tống vĩ Nhạc thấy vậy liền tò mò hỏi ông Trần làm thế nào biết trước tình cảnh của người đàn ông. Liệu nó có thực sự linh nghiệm như vậy không? Kết quả, Ông Trần phân tích nó giống như thám tử lừng danh cỏ năn vì hôm đó cả ngày gió bắc thổi suốt. Nhưng lưng của người người khô giáo, phía trước lại ướt đẫm, chứng tỏ anh ta đến từ phương Nam. Và chỉ có những bậc cha mẹ rất thương con mới đội mưa đến hỏi xem quẻ cho con, thấy khuôn mặt người đàn ông vô cùng lo lắng, chắc chắn là bệnh không trị được, không còn giải pháp nào khác mới tới xem bói. Có vẻ như khả năng quan sát của ông Trần rất tốt, nhưng làm sao ông Trần biết được con trai của người đàn ông đó sẽ khỏe lại sau 3 ngày? Ông Trần nói với Tống Vĩ Nhạc rằng đó chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Chủ yếu là để mọi người tạm thời tin. Nếu bệnh thực sự được chữa khỏi, mọi người sẽ nói rằng ông ta bói linh nghiệm. Nếu bệnh không qua khỏi, mọi người vì tin những gì trước đây ông ta bói chính xác nên nghĩ rằng ông đã nhìn thấy kết quả, không muốn tiết lộ sự thật mà nói lời ngược lại. Hóa ra tất cả đều là bài vở. Loại thầy bói này chỉ là thầy bói nói dựa, thông qua những lời sáo rỗng, quan sát lời nói sắp mặt để kiếm tiền mưu sinh mà thôi. Họ vốn không biết về mệnh lý học, họ có thể cũng biết chút kiến thức lừa người. Trong mọi ngành nghề đều có thể xuất hiện kẻ lừa đảo. Điều quan trọng là chúng ta phân biệt chúng như thế nào. Toán mệnh thực sự có chính xác không? Thực tế, trong giới tướng số chứa đựng rất nhiều thứ và tri thức vô cùng sâu sắc. Ngay cả một thầy bói thực thụ cũng không thể đoán chính xác 100% số mệnh của một người vì nhiều lý do, trong đó còn phải xem kiến thức và kinh nghiệm của người thầy bói. Trong một cuộc phỏng vấn, một thầy toán mệnh có uy tín đã nghỉ hưu ở Đài Loan đã tiết lộ rằng trong hơn 60 năm kinh nghiệm bói toán của mình, càng về sau ông toán mệnh càng chính xác. Nói một cách đơn giản là công phu đã cao, Thực ra nếu chỉ suy đoán dựa trên cơ sở kiến thức sách vở thì kết quả sẽ có hạn chế. Theo ông nói, con người có các tướng mặt khác nhau, có thất tình lục dục, các mối quan hệ xã hội, những nhân quả, nguồn gốc lịch sử. Có người nói rằng người xem bói chính xác là do con đường nhân sinh họ đã đi được nhiều, gặp nhiều người và nhiều việc nên có thể bói mệnh càng chi tiết. Điều này có thể cũng có lý. Nhiều khi tác dụng của toán mệnh không chỉ khiến người ta đoán được tương lai, mà còn giống như một ngọn đèn soi đường cho người mất phương hướng. Một người thầy bói càng có nhiều kinh nghiệm sống thì càng có thể giúp người khác giải tỏa được nỗi lo. Vì vậy, nhiều người đi xem bói là có một loại kỳ vọng vào cuộc sống và muốn biết vận mệnh của bản thân họ như thế nào, chẳng hạn như công việc và hôn nhân của họ có suôn sẻ hay không. Và sau đó dùng các cách khác nhau để cố gắng thay đổi số phận. Tuy nhiên, có một câu trong Tăng Quảng Hiền Văn nói rằng có tâm trồng hoa hoa không nở, vô ý cắm liễu liễu thành rừng. Câu nói có ý nghĩa là con người rất chấp trước, theo đuổi điều gì đó, nhưng kết quả không đạt được như mong muốn của mình. Trong khi đó một số người lại không có ý định theo đuổi thì kết quả tốt đẹp lại tự đến. Những chuyện tâm tưởng mà sự không thành rất phổ biến. Có người muốn làm ông chủ, phát tài, nhưng vì vận không tốt hoặc trong số mệnh không có phúc phận đó, thì cho dù anh ta có cố gắng bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu thời gian đều không thể đạt được mục tiêu. Còn một số người lại sống vui vẻ, thuận theo tự nhiên, lại có một cuộc sống sung túc, bởi vì trong số mệnh của họ có điều đó. Tất nhiên, có một số người rất nỗ lực để theo đuổi những gì họ muốn, cuối cùng có được điều đó. Trong mắt mọi người, họ sẽ cảm thấy rằng chính vì người đó đã nỗ lực chăm chỉ nên mới có được điều đó nhưng dưới con mắt của một thầy toán mệnh thực sự có năng lực thì trong mệnh của người này vốn có thì mới có được. Nỗ lực là cả một quá trình phải xảy ra trong đời của người đó và đây chính là cái gọi là định sẵn trong số mệnh. Mộng Khê Bút Đàm là một kiệt tác khoa học cổ đại rất nổi tiếng, trong đó có ghi chép một sự việc như sau. Vào thời Bắc Tống có một tăng nhân pháp hiệu là Văn Tiệt. Vì ông tu luyện tốt nên xuất được nhiều thần thông ông còn có khả năng phi thường, biết được quá khứ và tương lai, tức là túc mệnh thông. Ông có thể nhìn thấy trước diễn biến của sự việc, nói với mọi người một chút và sau đó hầu hết chúng đều trở thành sự thực. Bởi vì cuộc đời của một người giống như một kịch bản đã được viết sẵn. Những gì ông nhìn thấy chẳng qua chỉ là quá trình sống của người này ở những thời điểm khác nhau và điều này có liên quan tới bí ẩn của thời gian. Rốt cuộc thời gian có tồn tại không? nếu chúng ta có thể siêu vượt thời gian, liệu có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của một người không? Có câu nói rằng, con người đến với thế giới giống như một cuộc hành trình, giống như chúng ta vẫn hay nói trái đất chỉ là khách sạn. Sau khi đi hết hành trình của cuộc đời, chúng ta phải trở về nơi ban đầu. Có người ví số phận với chiếc vali cuộc đời của một người. Khi đến với thế giới, người ta mang theo chiếc vali này, nó là món quà của Thượng Đế trong vali của mỗi người là những món đồ khác nhau. Có người là cuộc cải, gia đình, hạnh phúc, sức khỏe. Trong khi có người vali chứa đựng là bệnh tật, không con cái, nghèo khó. Bát tự giờ sinh là chìa khóa hoặc mật mã được căn cứ theo năm tháng ngày giờ sinh của một người quy đổi thành thiên can địa chi. Bát tự này có thể suy tính được phú quý giàu nghèo trong cuộc đời của một người, có thể mở vali ra và xem bên trong có gì, đó là lý do tại sao có câu gọi là nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Bởi vì số mệnh đứng ở vị trí đầu tiên, có ảnh hưởng lớn nhất đối với con người. Nếu số mệnh thực sự là do thiên định, liệu có phải là con người không thể làm gì được gì? Hay điều gì có thể thay đổi cuộc đời của một người? Cách duy nhất để thay đổi số mệnh Nhiều khi, con người hiện đại quan tâm đến văn hóa đạo gia vì những tri thức về phương diện bói toán phong thủy, dự đoán huyền học. Kỹ năng bói toán, xem tướng thực ra có lịch sử lâu đời và nó đã chiếm một vị trí văn hóa quan trọng trong những giai đoạn lịch sử và văn hóa nhất định của nhân loại. Chẳng hạn như chữ giáp cốt thực ra là những dòng chữ khác được lưu lại sau khi xem bói của người xưa trong các triều đại nhà Thương và nhà Chu. Ở đây phải đề cập đến một nhân vật lịch sử Trương Tam Phong, có lẽ điều đầu tiên mọi người nghĩ đến ông là một vị sư tông của phái võ đang dâu bạc trắng, thần thông cái thế trong tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Trên thực tế, Trương Tam Phong thực ra là một người tu luyện có thành tựu rất lớn và ông cũng có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử. Ngoài việc quảng bá văn hóa đạo gia của Trung Hoa, ông còn sáng tạo ra đạo thống và võ công phái võ đang, để lại một huyền thoại bất hủ. Ai cũng biết đến Thái Cực Quyền và nó chính là phát minh của Trương Tam Phong. Tuy nhiên, thái cực quyền lưu truyền đến đời sau chỉ là quyền pháp, còn tâm pháp, tức là phần liên quan đến tu luyện, lại không hề được truyền lại. Thậm chí, tới cận đại thái cực quyền đã bị thay đổi rất nhiều. Nhiều người tự lập ra phái, con người đã không còn biết rõ về nguồn gốc của thái cực quyền. Tương truyền, Trương Tam Phong sinh năm 1247, năm 30 tuổi ông bước chân vào con đường tìm đạo. Sau hơn 30 năm tìm kiếm, vào năm 1314, lúc ông đã 67 tuổi, ông đã leo lên núi Trung Nam và gặp Hỏa Long chân nhân người đã ở đó chờ đợi ông từ lâu. Hỏa Long chân nhân đã dành 4 năm để truyền dạy cho Trương Tam Phong chân pháp tu luyện và bí quyết luyện đan. Trương Tam Phong ngộ Thái Cực Đại Đạo và bắt đầu sáng lập Thái Cực Quyền. Vì Trương Tam Phong không để ý coi sóc vẻ bề ngoài nên ông cũng bị gọi là đạo nhân lôi thôi. Tương truyền rằng ông đã sống hơn 200 tuổi. Tại sao lại nói về Trương Tam Phong? Bởi vì trong phần xem tướng của Trương Tam Phong toàn tập, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiểu biết của ông về toán mệnh từ hàng trăm năm trước, vừa sâu sắc vừa chính xác. Ông nói rằng, thượng nhân hữu tướng, hạ nhân hữu tướng, trung nhân vô tướng, thượng nhân hữu mệnh, hạ nhân hữu mệnh, trung nhân vô mệnh, duy thượng giữ hạ, tính thụ nan di, bất tất luận giá. Người bậc cao có tướng, người bậc thấp có tướng, người bậc trung không có tướng. Người bậc cao có mệnh, người bậc thấp có mệnh, người bậc trung không có mệnh. Ông chia con người thành bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Ông cho rằng người bậc cao và bậc thấp đều có số mệnh, nghĩa là đã có số mệnh định sẵn, rất khó thay đổi được. Nói một cách đơn giản là người cực tốt và người cực xấu rất khó thay đổi được số mệnh và tướng số của họ. Còn với người bậc trung, Trương Tam Phong cho rằng là vô mệnh, chỉ trung nhân bất thượng bất hạ, khả thượng khả hạ, hoặc thượng hoặc hạ. Chỉ người bậc trung là không cao không thấp, có thể lên bậc cao, có thể xuống bậc thấp, hoặc là bậc cao hoặc là bậc thấp. Vô mệnh nói đến ở đây không phải là ý nghĩa không có mệnh, mà là người bậc trung về mặt vận mệnh có những yếu tố bất định và nhiều khả năng khác nhau. Lão Tử cũng từng nói trong Đạo Đức Kinh rằng Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tôn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Bậc thượng sĩ sẽ luôn chăm chỉ học đạo, còn hạ sĩ nghe nói thì thấy rất đáng cười và vốn không thể học. Trong khi đó trung sĩ thì trong trạng thái lúc học lúc không, luôn lay động không ổn định, vì vậy người bậc trung hay ở trạng thái có thể lên bậc cao, có thể xuống bậc thấp, hoặc là bậc cao hoặc là bậc thấp. Nhưng dù trong tình huống nào, nếu bậc trung sĩ không hoàn toàn thoát khỏi tình trạng đi xuống, không tự kiên định bản thân học đạo thì sớm muộn cũng sẽ mất cơ hội tu đạo và đắc đạo. Chính vì vậy mà Trương Tam Phong đã nói, ly hạ tuyệt hạ nãi phi hạ, nghĩa là người bậc trung nhất định phải tự vững vàng ý thức, hoàn toàn không được đi xuống điều này có quan hệ gì đến bản chất của toán mệnh? Chúng ta có thể hiểu rằng vận mệnh có thể thay đổi được, nhưng không thể thay đổi được bằng những biện pháp bên ngoài, mà là qua sự thay đổi của chính bản thân mỗi người. Giống như câu nói tiếp theo của Trương Tam Phong, tướng tự ngã cải, mệnh tự ngã tạo, cổ nhân hữu ngôn, bất như khi dã. Tướng tự mình thay đổi, mệnh tự mình tạo ra. Lời nói người xưa không phải lừa ngươi, ở đây đã trực tiếp chỉ ra bản chất của toán mệnh. Nó chính là ở tự thân, qua bản tính và tâm mà xảy ra hàng loạt thay đổi. Và nó tương ứng với câu nói tiếp theo, đức tính kiên, hảo mệnh giã, có nghĩa là người có tâm tính cao, phẩm đức tốt sẽ có vận mệnh tốt. Toán mệnh như thế nào cũng chỉ tính được thân mệnh, số mệnh mà không tính được nội tâm và phẩm đức. Như vậy có thể nói, không thể nhìn được tâm tính của một người vậy thì làm sao tính được thân mệnh? Nếu không thể tính toán được phẩm đức của một người, làm thế nào có thể tính toán được số mệnh của người đó? Vì vậy, đừng dễ bị những ông thầy xem tướng lừa bịp. Người có tâm tính cao, tâm thân chính thì là người có tướng tốt. Phẩm đức của con người kỳ diệu hơn xem bói. Người có đạo đức kiên định thuần chính thì chính là người có vận mệnh tốt. Trương Tam Phong cho rằng chỉ cần giữ vững tâm tính và phẩm đức của bản thân sẽ tự nhiên biết vận mệnh của mình. Ông cũng khuyên những người toán mệnh, tốt nhất nên khuyên những người đến xem bói nên tu tâm, tích đức, làm người tốt, người có cốt cách. Nếu nói những lời này cũng có thể coi những người hành nghề xem tướng mệnh đó là đang làm việc tốt. Các tổ sư tướng mệnh ngày xưa cũng truyền cho các thầy bói thuật bói toán dựa vào tướng để làm kỹ năng sinh tồn, nhưng không được lạm dụng nó để kiếm tiền có lẽ một số người cho rằng ngày nay làm người tốt thật khó lắm. Tại sao một người tốt dường như không có phúc báo, thế làm sao có thể coi là vận mệnh tốt? Từ xưa thế này có rất nhiều câu chuyện có thật về thiện ác hữu báo. Nhưng bây giờ nhiều người về cơ bản không tin những câu chuyện này và chỉ nhìn thấy những gì trước mắt hoặc bề mặt. Chúng ta biết rằng Phật giáo có giảng về mối quan hệ giữa kiếp trước, kiếp này và nhân quả. Dù cuộc đời có nhiều bất hạnh hay hạnh phúc, tất cả đều do nhân quả báo ứng tạo thành. Trong vali cuộc đời này của bạn chứa đựng những gì, rất có thể là thiên thượng đã định ra, căn cứ vào những việc làm của chúng ta ở đời trước hoặc vài đời trước, hoặc có trường hợp là căn cứ vào việc làm tốt xấu của tổ tiên. Nói cách khác, họa phúc đời này rất có thể là do nửa đời trước hoặc là kiếp trước tích lũy mà thành. Một cách nhìn khá lạc quan là nếu con người có đời sau thì điều chúng ta có thể làm là bước đi thật tốt ở kiếp này để chuẩn bị hành trang đầy ắp những điều tốt đẹp cho kiếp sau. Thực ra có lẽ không phải đợi đến kiếp sau. Khi con người thực sự hiểu cách thay đổi số phận của mình và theo đạo lý này mà thay đổi bản thân trở nên ngày càng thuần khiết hơn, thì trên đường đời ắt sẽ là ánh sáng rực rỡ, chẳng cần tới toán mệnh làm đèn soi đường. Vậy quay lại câu hỏi lúc đầu – một người có thể thay đổi vận mệnh của mình không? Câu trả lời là tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta.